mẹ sẽ tin quá trời luôn mẹ là dễ nhất trên đời luôn á <laughs> mẹ thương con á dạ. mẹ hiểu tâm lý đó cho nên là cái gì nhỏ nhỏ cái mẹ bỏ qua hoặc là mẹ nhắc khéo hoặc là dễ nói chồng em để chồng em nói em nhiều khi không biết chồng có nói hay không không biết <laughs> nhưng nên... mà hôm nay cô có dịp lên đây à. <laughs> thì cô có dịp à, nói nói. Dạ. nói cái gì mà cô bỏ trong bụng giờ nói ra à, đúng rồi phải dạy dạ, dạ. dâu là phải dạy thì đúng rồi mẹ là mẹ thì mẹ thấy mẹ thấy con mẹ vậy mẹ mẹ phải lo rồi mẹ mẹ phải đau lòng rồi đừng ăn hiếp chồng con quá con hiếp không chắc cũng có tuổi dần mà <laughs> chú Hường linh chú tuổi dần mà À, cô là tên là Nguyễn Thị Thanh, dạ. cô sinh 1967, dạ. cô ở uh, Phước Hải. Phước Hải Long Hải đó hả? Dạ. À. Con chào chú Huyền Linh, à, dạ, vâng. em chào chị Lê Lộc, <laughs> chào khán giả. em là, là Dương Thị Tiết Nhi, sinh năm 1998 quê con ở Đồng Tháp hiện tại anh ở Sài Gòn à, à Nhi làm dâu của mẹ bao lâu rồi dạ con em làm được hai tháng mới hả <laughs> nhưng mà quen mẹ từ lâu rồi hơn năm rồi con dâu mới tin luôn á à, ủa nhưng mà sao cái mối lương duyên gì mà gặp mẹ trước năm rồi là sao trước á là thằng con trai có quen một người ừ. quen người đó cũng được mấy năm rồi chuẩn bị à, đi về quế hỏi cho nhưng mà sao hai đứa không thích hợp chia tay nhau thấy con buồn quá mẹ bà nói thôi con kiếm cuộc tình mới đi con sau cùng là dắt cô này về cô này về thì thấy cô lanh lợi cũng dễ thương dạ cũng dễ cưng còn không biết nhi thì sao cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng đó ấn tượng điều gì mẹ <laughs> lần đầu tiên là gặp mẹ thấy mẹ nhìn em á nhìn từ trên xuống dưới mẹ có giật mẹ mẹ nói một câu con sinh tuổi gì em nói em sinh tuổi uh, tuổi cọp <laughs> cái uh, mẹ nói chết rồi tuổi cọp chắc nửa giờ giặt gà chết quá <laughs> tại chồng em tuổi gà à. nên là sợ giặt giặt giặt chồng em <laughs> rồi sau đó làm dâu dâu nó có dễ thương như lúc ban đầu mới gặp không có nhưng mà không biết nghe mẹ làm cho hết mình thấy là con dâu thì phải ra hoài bươn chải dạ mà đôi khi cũng có bực mình bực mình nhưng mà trong lòng không để được lâu nhưng bực mình có nói cho nó nghe không cứ gặp đầu nói <laughs> tại sáng lên là dâu đã đi rồi tối dâu mới về thì một tuần lễ chỉ gặp dâu được bảy thứ bảy chủ nhật thì mình nói thôi có chuyện nó cũng không gì thôi phải làm cứ làm đi sức khỏe có là nên thương dâu mà <laughs> còn ờ, nàng dâu thì sao có dạ. cảm thấy là mình hợp với mẹ điều gì không có em hợp mẹ nhiều thứ mẹ sẽ tin quá trời luôn mẹ là dễ nhất trên đời luôn á <laughs> là mẹ ăn dọn nè mẹ hát cũng hay nè mẹ thương con á dạ. mẹ hiểu tâm lý đó cho nên là cái gì nhỏ nhỏ cái mẹ bỏ qua hoặc là mẹ nhắc khéo hoặc là dễ nói chồng em để chồng em nói em nhiều khi không biết chồng có nói hay không không biết <laughs> nhưng mà có bao giờ mẹ buồn nàng dâu mà mẹ không nói không tại vì mới quá có có một kỳ cái ngày mà chuẩn bị đám cưới á dạ. là nó hẹn cái ngày là cái nhầm ngày 23 bên đàn gái làm trước dạ. thì um, phản đối kịch liệt đứng lên con quá chịu ngày 23 con quá chịu ngày 23 chuyển qua nhà khác cho con đi sao vậy Hai ba ngày không tốt chị ba kỵ ngày 23 14 23 đó Đúng câu rồi. ông bà ta ngày xưa nói mấy cái ngày đó là em kỵ cho nên là thà chọn rồi chọn ngày nào cũng được ủa nhưng mà sao mình lại chọn ngày 23 cô tại vì à, bên đàn gái đẩy trước bên đàn trai rước dâu à. nhưng mà con mình mình tí là nghĩ là đàn gái không có quan trọng dạ. mình nghĩ là rước dâu là quan trọng thì à, con dâu không chịu la la lên bắt đầu ngày mai biết lỗi xin lỗi mẹ thì cũng thấy được cũng cùng có làm ngày em ba không không là <laughs> thương con dâu rồi ừ. nói chung là con dâu cũng sợ ngày đó không tốt rồi nữa về làm dâu cũng tốt thôi dạ. nhưng mà mình còn nhỏ mà mình về mình làm dâu vậy mình có gặp khó khăn hay là áp lực điều gì không em thấy cũng bình thường à tại tại em còn nhỏ quá em cũng đâu biết gì đâu <laughs> nhiều khi mà mẹ giận cũng không biết sao mẹ giận luôn nhưng mà những cái lần đó mẹ cũng phải nên nói cho dâu tại vì dâu còn mới quá không hiểu ý mẹ có nhưng nên... mà hôm nay cô có dịp lên đây à. <laughs> thì cô có dịp à, nói nói. Dạ. nói cái gì mà cô bỏ trong bụng giờ nói ra <laughs> à, đúng rồi phải dạy dạ, dạ. dâu là phải dạy dạ, dạ đúng rồi dâu là giống như con gái của mình mình phải dạy bên phía à, uh, gia gái á có một người con gái thôi à. nên được cưng. được cưng rất là cưng bữa đó hai vợ chồng tổ chức đi về thăm ba mẹ yeah. Dạ. cô mới gọi điện thoại thì cô cũng muốn hỏi thăm chị xui yeah. Dạ. cô nói à, gọi đi thế chị cầm cái điện thoại chị nói mẹ hay gì mẹ ủa mẹ con đâu dạ nói mẹ con đang ngồi lặt đậu nấu chè ủa sao con không xuống phụ mẹ con để một mình mẹ con làm vậy cười nghe răng cười thôi à. thế là chị xui ngồi sau nghe tiếng thôi chị để cho con nghỉ ngơi đi để em làm cho thôi rồi bó tay bó tay nhà này ruột cưng quá rồi. cưng quá có đứa con lặt đậu á chú cháu ờ, chả đậu ờ, đậu trắng á mà lặt mấy cái đen đen ra này lặt ra hết luôn là từng hộp từng hộp một giống tắm vậy nàng tắm mình lặt hộp lặt hộp từng hộp ra nấu cho con nhưng mà sao em, em tự nhiên xúc động vậy thương mẹ dạ, mẹ nhớ mẹ đó ừ. nhớ chính ra có những người con thấy mẹ thương rồi cũng không làm gì luôn nhưng chính ra càng mẹ mình càng thương mình á mình là càng cố gắng học làm nhiều hơn nữa để có thể giúp mẹ sau này còn à, hai mẹ con về mua sắm về ăn uống về họp có họp gì nữa không theo lắm cứ mà mẹ nấu cái gì à? mẹ nấu ngon quá cái gì cũng mẹ ngon quá rồi thôi giờ biết rồi biết cô ta nịnh mình rồi thì thôi buông xuôi làm thôi Bây giờ nói sao giờ yeah. Dạ. cái gì cũng khen á sinh nhật mẹ thì cũng biết mua quà cho mẹ lần đầu tiên mua đôi dép yeah. Dạ. không hỏi mẹ mà số mấy mua đôi dép gì mà mang gì nó bự quá trời bự luôn ơi đôi dép này sao mẹ mang vừa con nói thôi con đi đổi khác cho mẹ yeah. Dạ. rồi cũng mua cho mẹ cái áo dạ. thấy cái gì thích là mua cho mẹ thấy cũng có hiếu thôi cũng Đúng được rồi. mình thấy vậy cũng diễm phúc rồi à. vậy là cũng biết nhiều đó con dạ mẹ con nó còn không biết gì hết <laughs> <laughs> còn về cái khoản mà làm đẹp á hai mẹ con mình gọi là có cùng chung quan điểm không chung gu luôn gọi là chờ sinh một cặp luôn <laughs> nhau chung gặp nước luôn á ừ. là đi sơn móng tay làm tóc ừ, ừ mẹ tóc này đẹp không con thấy em đánh má hồng á dạ. cái má nó thôi con đánh má hồng giùm mẹ đi cho nó hồng hồng hồng hồng cho nó đẹp em cũng đánh luôn Vậy thì không biết hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Chắc có ờ, khẩu vị đồ ăn thôi Đồ ăn thì tại vì mẹ Vũng Tàu, em miền Tây á Cho nên là không có hợp vị nhau thôi Nhưng mà ờ, chăm chế ăn vẫn được Nhưng mà cô ơi, nàng dâu này á, có điểm nào mà cô chưa hài lòng không? Có, phải ừ. có chứ Dạ Điều thứ nhất là về thấy mẹ mình làm cái gì phải nhào vô phụ mẹ dù là mẹ nói thôi con đừng có làm nhưng mình vẫn phải làm dạ yeah. là cái điểm đó dạ yeah điều thứ hai lì lì <laughs> lì nói hoài con ơi nếu á đi hai vợ chồng mấy con mặc đồ kính mặc đồ hở hở không nói gì dạ. con đi trong gia đình á con mặc đồ đừng có hở con ơi mà cứ hở hoài <laughs> tại có mấy cái quần mà nó nhìn nó đẹp đẹp đi sức các kiểu em thấy ừ. cũng thấy nó thích em mặc đại lên cho nó nó đẹp đẹp theo trend người ta điều thứ ba ăn nói thì không suy nghĩ muốn nói là nói thôi không biết người đó có buồn hay vui không quan trọng nhưng mà khi mà nhận là biết mình sai là biết xin lỗi thì cái đó cũng là mình cũng thấy là được cái chỗ đó mình xin lỗi biết lần, nhận nhận lần nhận được điểm xin lỗi hoài cũng mệt lắm <laughs> sao còn tức là còn dạ. không biết hay là còn chưa biết con không biết thiệt chồng con cứ dặn là đánh lỗi em cứ đánh lưỡi tám bảy lần gì đi <laughs> rồi rồi em hãy nói ra cái con của một em con cũng đánh lưỡi mà con ngồi suy nghĩ 15 phút đồng hồ rồi con mới nói mà con nói vẫn giận con không hiểu thì à, con có có điều gì cũng nói mẹ có những gì mà hồi đó giờ không dám nói không có có cái này giấu xin đảm mẹ trước mình ừ, đạn cũng thành mẹ buồn ờ <laughs> dạ. dạ cũng bị lưỡi rồi uống mình uống lưỡi chưa <laughs> là uh, chuyện chăm chồng con chồng con vừa khi mà nặng việc ổng chết quá cho nên là ổng ốm mà hỏi rằng chồng cũng trở qua cái mẹ nói sao mày không chăm chồng chồng chồng mày gì hết mà chồng mày ốm rồi à? con mới nói là con cũng chăm chồng con ăn điều đặn đầy đủ chăm ổng có trời luôn mà ổng ốm là mong mẹ là mẹ thương con nhiều hơn là ừ, thương ổng <laughs> một xíu tại vì con cũng chăm ổng mà ổng cũng phải chăm con nữa chứ phải chăm qua chăm lại, nhiều khi mà <laughs> có một tuần không về nhà hai ba tuần sau mới đem về nhà Trời mập mập mới đem về nhà à, vậy đó hả dạ thì đúng rồi mẹ là mẹ thì mẹ thấy mẹ thấy con mẹ vậy mẹ mẹ phải lo rồi mẹ mẹ phải đau lòng rồi đừng ăn hiếp chồng con quá con hiếp không chắc cũng có tuổi dần mà <laughs> chú linh chú tuổi dần mà theo con thì thời gian sắp tới con phải làm gì để có thể cái mối đương nhiên tình cảm với mẹ chồng nàng dâu nó gắn chặt hơn con thì chắc con chừng nữa con về nhà con nấu cơm cho mẹ ừ. <laughs> con đụng gì con làm đó cho mẹ chứ lại là lựa lời lại xíu con biết là con lựa lời nhưng mà nhiều khi con không biết nó là sai hai mẹ con có giao lưu facebook với nhau đó có <laughs> thế mẹ mà đứng ca là bấm tim thả tim quá trời tim luôn <laughs> đâu dám đâu phải vô thả tim thôi mẹ ghim <laughs> bởi vậy, bởi vậy mẹ cứ đăng hình gì cái là hoặc là nhiều khi like xong rồi phải bình luận nhiều khi mà như ngày hôm đó cách ngày hai ngày không like thả tim cái mẹ cũng không có liên hệ mẹ buồn buồn cũng phải quay lại là hiểu ý hiểu ý mẹ bữa nào dám lai lai xíu bữa nào nha chú là linh nếu không bữa nào mặc đồ đẹp là đưa lên liền cái dấu khen ôi trời bữa nay mẹ đi đâu mũi mẹ mày nhuộm màu tóc mà đẹp quá vậy mẹ mẹ mặc đồ đẹp quá mẹ là không thích tại vì có tuổi mình giờ ai khen là mình thích thích rồi không lai like là mệt lắm á nha <laughs> mẹ chồng nàng dâu giận nhau bởi vì không lai like đó lai like cũng phải thả tim Rồi.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 thuẫn yeah. căng thẳng lắm chỉ thấy là vui lắm rồi bây giờ thì à, chồng con có gửi à, chương trình một bức thư <laughs> để chú đọc coi chồng con nói gì đây gửi mẹ với vợ tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu suy nghĩ đầu tiên khi nghe tin vừa vui mà vừa lo Vui vì anh xem cũng nhiều tập của chương trình rồi Có nhiều tình huống hài hước xảy ra trong cuộc sống hàng ngày giữa mẹ chồng và em mà anh chưa biết Nhưng cũng lo lắng vì không biết câu chuyện của mẹ và vợ sẽ diễn ra như thế nào Các khúc mắc có được gỡ bỏ hay không Em à, anh biết đôi lúc vợ cũng giận mẹ lắm Vì không công bằng thương anh hơn là thương em <laughs> <laughs> lo lắng chăm sóc anh dặn vợ lo chăm sóc cho chồng nhưng không quan tâm và để ý tới cảm xúc của vợ nhưng nhiều khi không có vợ mẹ cũng hỏi thăm vợ anh biết mẹ cũng thương vợ nhiều lắm nhưng vợ cũng không khéo cho lắm trong việc chăm nom nhà cửa dọn dẹp trong nhà nên đôi lúc anh thấy mẹ không được vui nên vợ phải chú ý hơn nữa nhé và cũng mong mẹ chia sẻ nhiều à, cho vợ chồng con đặc biệt là vợ con chú ý hơn mẹ ơi hôm nay thấy mẹ và vợ cùng tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu con thấy vui lắm đây là cơ hội mẹ và vợ có thêm những kỷ niệm vui vẻ thông qua chương trình sẽ hiểu và đồng cảm yêu thương nhau nhiều hơn vợ ơi thật là tuyệt vời khi vợ chủ động đăng ký chương trình mẹ chồng nàng dâu chúc vợ và mẹ có một buổi ghi hình thật nhiều niềm vui nhé sau cùng gửi lời thăm chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình em tham gia buổi trò chuyện ý nghĩa này chúc cho chương trình mãi thành công và phát triển ạ à. hết <laughs> sao thấy bức thư của anh chồng cảm thấy như thế nào rung động không nhận ra chồng <laughs> ủa chồng em đây hả <laughs> vậy à, nhi à, muốn gửi gắm gì đến mẹ chồng à, em muốn à, mẹ với em là thông cảm nhau hơn rồi hiểu nhau nhiều hơn còn ờ, mẹ muốn chụp hình selfie check in rồi sắm ăn dọn gì ấy con làm hết cho để con make set up cho mẹ hết cho con làm được hết <laughs> cảm ơn con <laughs> <laughs> rồi mẹ chồng có muốn à, con dâu thay đổi điều gì không mẹ muốn con là chỉ sửa lại cách ăn nói thôi chứ là con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 Thôi, cô cũng cảm ơn uh, chương trình dạ cảm ơn con dạ cảm ơn Ôi, cô con xinh quá <laughs> chú bà Linh đẹp trai quá cảm ơn nha dạ con cảm ơn dạ. chương chúc mọi điều may mắn nha dạ, dạ. cảm ơn chú dạ tạm biệt một câu chuyện nhẹ nhàng thưa quý vị họ mới gặp nhau ở chung nhau chỉ mới hai tháng thôi vẫn còn một cái con đường rất dài hy vọng rằng thông qua mẹ chồng nàng dâu hai mẹ con tiếp tục có những câu chuyện chia sẻ thẳng thắn với nhau yeah. Dạ. để yêu thương nhau đến cả cuộc đời này và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Có những lúc mình đi làm về trưa đó, rồi đói bụng đi, mà con nó không có nấu cơm, <laughs> buồn luôn thổi nấu mì ăn ba thích cho dạ, con đồ ngủ chung mà tối ờ, nói chuyện rồi vậy đó. Riêng đó dạ không có cho ngủ riêng ủa Kính thưa quý vị, ứng dụng Get Love sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2020 Quý vị khán giả hãy đón xem chương trình Mẹ chồng nàng dâu và các chương trình khác về tình yêu và gia đình trên net net Netlove kết nối tình yêu. Xin mời. Wow. <laughs> dạ chào à, chị. Dạ con chào chú. Ai, dạ. mời chú ngồi. Dạ, xin dạ, mời. Ngồi. Dạ. Chào uh, dạ. anh Nguyễn Linh và dạ. cô dạ. Lê Lộc. Là dạ. cha cha chồng. chồng. Dạ. À, cha chồng con dâu. Dạ. À. <laughs> wow hiếm khi thấy ba chồng con dâu lắm nha nào giờ là mẹ chồng không hả à? có có một hai lần gì đó dạ dạ hiếm à, bây giờ xin mời mình giới thiệu về mình xin giới thiệu với ờ, anh Huỳnh Linh và cô Lê Lộc Dạ ờ, Tôi là Trần Văn Tài ở Đức Hòa, Long An Dạ Hôm nay được ờ, rất vui được tham gia chương trình <laughs> Dạ Và kính chúc cái chương trình thật nhiều may mắn Đức Hòa mình làm công việc gì á? À, nói chung ở đó thì mình cũng làm ruộng, trồng đậu phộng, à. chăn nuôi bò À. chứ cũng không có nghiệp nghề gì hết tức là cũng gần đây à, giáp bình chánh ha dạ đúng dạ. rồi dạ xin mời dạ. chị ạ à. lời nói đầu tiên cho con à, xin chào à, chú Nguyên Linh và chị Lê Lộc à, chào khán giả con tên là Hải Yến Hôm nay con 24 tuổi, con cùng quê với ba chồng con luôn <laughs> Ở Đức Hòa vậy là dạ, nhà rồi. nhau hả? Dạ, nhưng mà cách có một cây cầu thôi Con thì Đức Huệ, ba thì Đức Hòa à, à. Dạ. Đức Hòa, Đức Huệ sát bên nhau thôi dạ mình làm dâu của ba được uh, bao nhiêu lâu rồi nếu mà nói làm dâu mà chính thức á, thì làm dâu của ba được uh, ờ, 4 tháng cái ngày đầu tiên mà cha chồng gặp con dâu mình á có ấn tượng điều gì với cô gái này không lúc mới gặp lần đầu tiên á thì mình cứ tính là bạn bè của con mình thôi bạn bè của con cũng đông lắm mà mới đầu lúc đầu mình tính bé nào như bé đấy thôi dạ. mình cũng tiếp đẩy y nhau thôi chứ dạ. mình không có phân biệt là người nào sao sao hết á dạ. rồi tới chừng mà con nói người đó là bạn gái con lúc đó mình mới ừ, tách ra mình để ý bé này chứ nhiều hơn cái kia ví dụ mỗi lần người tra mình để ý còn nó làm gì ví coi cái cách sống của nó hay cách ăn nó nói chuyện yeah. Dạ. hay có gì mình coi có hàm ý hay gì lòng không con mình nó giới thiệu với mình là đó là bạn gái con âm thầm theo dõi yeah. Dạ. à là coi cái tình ý coi, coi bé này ra sao cái đã nó chưa hết mình dám cưới thì con con mình ha <laughs> à, là lần lần là quen lâu ngày nó mến tay mến chân rồi à. nói chung là thật sự thương thiệt thương thiệt đúng không nhưng mà lúc đó mình có ưng cái điểm nào chưa lúc ờ, mới về thì bình thường thôi nhưng điều lần lần là mình vừa bụng cô bé xinh đẹp nó ăn người lắm dạ à.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 Khi về làm dâu á, thì nó lo gì cho cha chồng nấu ăn giỏi lắm ừ. sáng thì dậy hỏi ba mẹ ăn gì hay gì này kia rồi tụi con sắp chết sáng mấy giờ con dâu thức dậy thường thường thí dụ như ờ, bữa nào mà không kẹt khách làm hay gì á thì dậy sớm có khi kẹt làm tới khuya thì phải để cho con nó về trễ chút ừ. còn bữa nào làm thì có khi ngủ tới bảy tám giờ luôn có bữa con ngủ tới tại có khi làm tới hai giờ đêm hai giờ khuya là gì đợt con làm phải trang điểm á có khi là con đi về sớm đi về sớm á khuya dạ. quá trang điểm cô dâu này kia hả dạ nghề nó vất vả lắm ờ, chú chứ không phải mình phải thông ừ. cảm cho nó chứ mình cũng không có ép mình nó dậy sáng ăn nấu đồ sáng cho nhà chồng là cũng này dạ. giỏi mà khi nào mà con rảnh con không đi làm là sáng con dậy sớm con đi mua đồ ăn sáng rồi mua đồ nấu cơm hai mấy tuổi bốn tuổi về là giỏi lắm mà biết suy nghĩ đó nhưng mà mình mình với ba chồng là hợp nhau điểm gì nè về hợp thì chắc có lẽ là cách ăn uống với lại à, thích hát rồi thích cứ nhậu vậy đó nhưng mà cái là nhậu vui rồi cha con rồi ra ngoài chơi rồi bao giờ thì... rồi, rồi ờ, con dâu cầm cái ly là vô chào tối hoài luôn á chú tối đám dỗ ở nhà luôn đấy ba vô ba vô con đến đây vô con cạn vô, vô dạ cạn luôn <laughs> ba với con hợp lắm hợp cách ăn uống rồi cái cách sống cũng hợp nữa cha con hát bài nào chung coi con hợp cỡ nào chắc uh, con nhường cho ba con hát tại vì con với ba hai cái dòng nhạc nó nó nó lệch nhau. nhau dạ Ủa gì hả ba thì hát nhạc uh, nhạc sớ nhân ca trữ tình đâu con là chỉ có giật giật giật thôi <laughs> thôi vậy thôi tặng mỗi người bạn đi ừ. <laughs> ba chứ thì ba tôi thì tôi chỉ dòm chữ nó hát được chứ tôi không có thuộc Đấy, nó câu nào đó thuộc đi thôi, dạ ừ. <laughs> anh Quyền Linh với cô Lê Lộc muốn tôi hát cổ hát nhạc hát cái nào mà chú thuộc á cho không, dễ chú không hát. bây giờ tôi lên đây thì sở thích của hai cô tôi đã đi nghe cổ dân miền tây mà ờ. à, dạ. gọi là khi mình thử vô câu giọng cổ ha đúng dạ. rồi mà có hay dở cũng đề nghị cho vỗ tay Trời ha vỗ dạ, tay trước luôn vỗ trước em ơi tôi không phải kẻ tình trí cũng không phải là lạng tư mượn đó đầu kia để tương tư hình bông mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hành ngộ với hoa đào hey à chúc em chỉ mê hát nghiêu ngao vậy thôi không chứ. hát hay đấy chỉ hát nghiêu ngao chơi vậy cho nó vui cuộc đời nó vậy vui đó nó trong con cái cũng hên gặp được con dâu nó cũng mê rồi về có khi chiều chiều cái làm rảnh cái bữa nào không làm cái cha con rồi cái cả nhà cái bài cái tiệc nhỏ nhỏ cái banh ra cái bàn cái ngồi cha con hát nghiêu ngao chơi cái xong cái nghỉ thấy không cha con bày cái bàn tiệc banh ra giữa nhà hát <laughs> nhiều như nhau chơi vậy thôi không, không những mà ba con con hợp mà tới ba ruột của con với ba chồng con cũng hợp luôn à, cũng hát luôn dạ hai gia đình nói chung mà hợp với nhau Trời lắm thích tinh thần nhân nghệ nó cao lắm dạ con hát thử chú nghe à, để con nhớ cái đoạn đầu cái đó có cần vô ly không à, <laughs> là con nhớ rồi chịu một mình trên phố năm xưa lật bước giữa đêm đông người ngại ngùng anh bước qua đây rồi ấm con tim lẻ loi <laughs> nụ cười và anh vẫn đam mê đôi môi anh vẫn thở nào anh đánh ăn còn ngân cười thương nhớ cái gì đó thôi <laughs> trời ơi chị mà vô ờ, nhà chồng với ờ, dâu rồi vô ba bữa <laughs> nào mà đi xong rồi lâu lâu mà không dạ, nhà con hát hoài à buồn lắm có khi dạ. không nhiều cái cha con lắm nhau gom lại với vợ chồng gom lại cái lâu lâu hai ba bữa có bài ra cái gì ví dụ ừ. lẩu hay gì cái mình ăn xong <laughs> cái hát lắm nha giải bữa nào rủ linh lê lộc xuống ờ, quốc chập nha nếu mà linh với lê lộc tới nhà tôi thì chú Linh muốn qua qua cầu kinh sáng đi xuống dưới dạ ờ, sát bên ờ, chú à dạ có khi có khi tối tụi con đứa phòng gì này cái ba ôm cái đàn guitar đi gõ cửa từng phòng cái vừa đàn vừa hát vậy dạ. vui quá vậy đó gia đình có cái máu nghệ thuật như thế thấy nó đỡ có căng dạ, thẳng nhiều hơn đỡ dạ. áp lực hơn dâu nó lo cho ông già chồng dữ không cũng khá ổn nó có mấy cấp cho ông già chồng <laughs> bữa nào ví dụ mình ăn uống mà cũng thấy ăn không được á à. Ờ, bà bữa nay muốn ăn món gì đổi món hay gì được có cái là thí dụ sáng dậy hỏi bữa nay ăn cái gì cả nhà mình ăn cái gì được được cái đó ừ. làm mấy cấp mà đúng không dạ ừ, ờ, có khi nào trang điểm cho ông già chồng rồi cắt dạ. tay chân rồi lo rồi <laughs> sắc đẹp trong nhà chồng không nói chung là quần áo thì có dụ con không có nói ra mặt dụ đi mua đồ nói cái này con thấy hợp với ba nè mẹ đó cái là mẹ mua đó, còn một lần make up thì chắc bữa nay là lần đầu tiên con được make up nào tại bình thường là ba con đẹp sẵn rồi đâu cần make <laughs> up bóc khỏi make up rồi đó dạ bữa nào con về con make up cho ba một bữa cho đẹp bữa <laughs> dạ. dỗ ngoại gì đó thử coi lên đồ của nó sao rồi ba con đám dỗ là chuẩn bị sẵn sàng lắm ba con có mấy cái đôi ủng rồi ha rồi nón cao bồi luôn ha mỗi lần mà bắt đầu mà bạn ba mà lơ lơ là bắt đầu thay đồ cái là ra làm trang phục khác hát bài khác liền ừ. <laughs> dạ. Nhiều ngao ở quê sớm chơi thôi chị Vậy hay rồi chứ tụi Linh hát đâu có bằng vậy đâu Rồi <laughs> chú Linh, Linh thử Linh cổ tài cho bao nghe thử câu Qua phượng đón ai mà nở ngay trước ngò cánh nhỏ bay bay đậu đó sân trường dịu dàng nhìn ai hay soi gương đời mua hoa chín đỏ <laughs> người sai ước mơ dịu dàng nhìn em <laughs> cũng uh, tài tử thôi cho nó vui thôi mà <laughs> con nhìn cho con thấy hai cha con này quá hợp nhau Đúng luôn rồi như là hai cha con ruột luôn á chủ yếu là vui vẻ sống khỏe rồi chính dạ. rồi có gì không hợp không con không hợp thì chắc là không có chú ơi thật sự luôn á là không có luôn kiểu như hôm nào mà con mà con làm biến không không nấu ăn á cái bơi bữa đó mình ra ngoài mình ăn đi bữa nay ăn cơm riết ngán quá cái là ba dắt cả nhà đi ra ngoài ăn không chú thích dạ. á thật sự chú thích một cái gia đình như thế dạ. cha chồng hay mẹ chồng cũng như thế vui cởi mở phóng khoáng chân thành mộc mạc chất phát những cái điều đó nó ngọt ngào lắm mà nó tự nhiên nữa con dạ. hả có bao giờ cha chồng giận con dâu không nói chung có hồi cũng giận <laughs> có giận nữa hả giận là lý do vậy có những lúc mình đi làm về trưa đó rồi đói bụng đi dạ. mà con nó không có nấu cơm <laughs> rồi quạo chứ lúc đó đâu Bồ. là quạo lắm á luôn hỏi nấu mì ăn nấu mì ăn là cái ờ, ăn xong rồi mình nằm rồi mình hút thuốc hay mình uống cà phê vậy đó rồi mới suy nghĩ là tại con mình kẹt làm chứ không phải bỏ mình mà thật sự nó đang mất tăng điểm sao nấu cơm cho mình ăn được ờ thế ờ, đó suy nghĩ là thôi thôi cái đó cũng bỏ qua bữa nào giận quá cái... hết giận gì đâu <laughs> cái đó là cái cái khi làm tới chiều xong cái nấu mì ăn xong cái đi làm tiếp xong cái nói thôi bữa nay cũng, cũng làm đi kiếm một chút ít thôi cha con mình đi ăn đi khỏi nấu ba ơi <laughs> ờ, dễ đi, thương đi. quá vậy thôi cái vậy con cái, ờ, không thích điều gì ở, ở cha chồng con hình như là không có luôn á chú luôn dạ. hả? hai cha con mình có biết được cái tật xấu của nhau không ba không có tật xấu không có điều tối ba ngủ ba chuyên ngáy thôi ba không ngáy, ủa mình ờ, ngủ riêng ờ, là hồi đó thì ờ, kiểu như ba thích cho con đồ ngủ chung mà tối nói chuyện rồi nào ngủ riêng hết đó, dạ không có cho ngủ riêng ủa thì ngủ trong nhà trời cái ở dưới quê thường sàn nè đúng không tối không muốn đứa con nào mà ngủ riêng chỉ có sau này cưới rồi bắt đầu mới tụi con mới ở riêng dạ. mà không phải là riêng nữa chung cái nhà vậy thôi ngủ phòng riêng thôi phòng riêng kiểu tối rồi trước tiên ngủ nói chuyện vậy á cho vui dạ. rồi bây giờ tôi đưa đang nuôi đứa cháu chắc ở 10 năm có rồi dạ. cháu đó cũng không có dính líu gì hết á là bạn của con tôi thôi tôi thấy nó khổ quá rồi tôi nuôi vậy thôi ba thương người lắm nuôi đang đi làm thôi tại bạn của con con tôi Hôm nào nuôi hai này mới thôi nuôi nổi đâu nó đâu cũng ăn nhiều gì đâu thôi dạo này con làm khó khăn lắm đây là một câu chuyện rất là vui dạ. Quỳnh linh nghĩ rằng là cha chồng với con dâu như thế là đã gắn cái tình yêu thương với nhau rất là chặt rồi dạ. chúng ta thoải mái với nhau à, có chuyện gì cứ nói thẳng với nhau nghe để chúng ta thông cảm và yêu thương nhau nói chung là cha con từ hồi cưới về tới giờ cũng chưa có gì để nói với nhau hết á năm ba bữa mà mà không ăn chung không ca là tôi không buồn <laughs> cảm ơn uh, ông già già già, già dạ chồng, chồng. <laughs> rất nhiều dễ thương rất là nghệ sĩ ha một cô con dâu à, rất là gọi là năng động một con dâu rất là thông minh khéo léo luôn á tôi nghĩ rằng à, cái mối lương duyên giữa cha chồng với nàng dâu này và hay lắm dạ. nói chung là cha chồng mà nhiều khi khó khó dạ. gần gũi ba con dễ lắm nhưng mà đây là người cha chồng dễ còn mẹ dạ. con có dễ như ba mẹ con dễ như ba luôn dễ hơn luôn yeah, <laughs> dạ, ngày nào cũng có niềm vui dạ. nụ cười hết ha dạ. à, một kỷ niệm gửi tặng gia đình à, lâu à, hát thấy người với lê lộc cũng nhớ tham gia chương trình dạ. ha chúc gia đình chúng ta mãi tròn vẹn những niềm vui như thế yêu thương đông đầy xin kính chúc cho quyền linh và dạ, cô ờ, Lê Lộc dạ. gặp được nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào dạ. có dịp nào đi lạc lên đi quê nước hòa cứ hỏi thăm nhà cứ cần hỏi à... nhà của ông Mơ Đô Múc Tài là biết nhà ba con liền dạ con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng chú và em một ít quà rồi, đây là ơn.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 dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, thể gia đình nha hôm dạ. nào có dịp người lên lên lọc xuống chơi dạ chúng nha mình dạ. hát muốn bữa cho vui dạ dạ cảm dạ. ơn ta vừa đến một câu chuyện rất dễ thương quý vị và bao giờ tôi cũng muốn là những câu chuyện như thế này dạ à, để có những cái hạnh phúc luôn đông đầy xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 15 giờ 40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 và xin được cảm ơn nhãn hàng Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình mẹ chồng nàng dâu còn bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại hãy mạnh dạn đăng ký với chúng tôi hãy đến với mẹ chồng nàng dâu bố vợ con rể để có thể tâm sự cùng quyền linh và lê lộc xem như chúng ta là một nhà với nhau đi nha đây là những giây phút mà chắc chắn rằng mọi người sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm rất đẹp trong chương trình mẹ chồng nàng dâu